sáng, rộn ràng ưu đãi. Hoàn 1 triệu đồng cho chi tiêu thẻ tín dụng từ 5 triệu đồng trở lên vào các ngày đặc biệt 12 tháng 12, Giáng sinh 24 25 tháng 12 và ngày cuối cùng của năm 31 tháng 12. Chương trình áp dụng cho các thẻ tín dụng Visa, Mastercard, GCB, Union Bay, Vietinbank hạng Platinum trở lên.